À, xin chào các bạn. Trong video này, Cục xin hướng dẫn phân tích thị trường và tìm chủ đề để thực hiện chiến lược Publish App và kiếm tiền trên Google AdSense. À, ờ, trước hết, thì khi các bạn à, bắt tay vào à, khởi nghiệp với à, cái à, thị trường về à, app mobile và kiếm tiền trên Google AdSense thì các bạn cũng gặp rất à, mình với các bạn cũng gặp rất là nhiều cái sự khó khăn ban đầu để mà định hướng tốt hơn tất cả những cái uh, ứng dụng tất cả những cái, um, cái, cái cái hướng để mà phát triển thì ở đây uh, mình xin chia sẻ một chút kinh nghiệm về cái hướng uh, phân tích thị trường và tìm chủ đề và chiến lược đầu tư uh, tốt với app và kiếm tiền trên Google AdMods trước hết đó là Ứng dụng chúng ta cần phải suy nghĩ và tìm hiểu ứng dụng nào đem lại giá trị miễn phí tốt nhất cho người dùng trên uh, à, Mobi. Uh, à, trong phần này thì uh, mình đã chuẩn bị về một cái list um, tất cả những cái list, Đấy, tất cả những cái đề tài thì uh, tất cả đề tài này mình nghĩ trong cái quá trình mình uh, làm và phân tích thì uh, mình thấy uh, rất là um, rất là ok trong việc là có hướng để mà phát triển tốt trong tất cả những ứng dụng uh, và những cái game mang tính free nhưng mà mình chỉ có kiếm tiền trên cái Google Ads Mode mà thôi à, trước hết đó là một cái nhóm về gọi là tool công cụ gọi là công cụ tiện ích thì uh, trên cái uh, tool này thì các bạn có thể build uh, xây dựng lên những cái app để giúp cho người dùng và có nhu cầu bây giờ rất là rất là nhiều có nhu cầu rất là rộng rãi trên global trên toàn cầu họ có thể sử dụng được ừ, tất cả mọi người ai cũng có thể sử dụng được à, với những cái tiện ích của nó như là file manager đây là những cái app mà chúng ta sẽ có những cái công năng sử dụng à, vậy thì những à, những cái chức năng về folder à, và lưu giữ trên à, cloud trên uh, trên những cái, cái dịch vụ uh, thứ ba là cloud để cho giúp cho người dùng dễ um, quản lý cái data hình ảnh video và những cái data ở trong ờ, ở, ở trong cái um, thiết bị di động ha. app lock là cái um, ứng dụng để mà khóa những cái, uh, cái, cái, cái gọi là khóa những cái cái app ở trong cái um, thiết bị mobile uh, record sound uh, video là chúng ta có thể thu âm uh, hoặc là thu video trên cái màn hình của smartphone clean ờ, tool là một cái cái, cái, cái tiện ích để mà quét rác trong cái uh, trên cái điện thoại mobile nó sạch hơn antivirus à, đây là một cái app được khá là hữu dụng trong việc là quét những cái mã độc quét những cái cái cái, cái um, uh, những những những cái um, những cái những cái file virus ha cooler uh, là cooler master những cái những cái phần mềm để mà làm mát làm quét mát nhiều hơn kỳ hệ thống trong kỳ kỳ kỳ cái um, à, mobi thiết bị di động battery say tiết kiệm để à, tiết kiệm pin à, QR code là những cái app để mà chúng ta check những cái code ha à, và alarm clock à, tất cả à, gọi là cái cái cái app kiểu cái app này là cái hình thức này là để mà báo thức giờ giấc vân vân sticker note là chúng ta sẽ à, viết và note lên trên những cái à, um, cái, cái, cái, cái trang giấy uh, trên uh, Mobi cũng làm flat là những cái uh, về bực đèn à, flat vân vân thì đây là cái cái cái cái, ờ, cái nhóm về những cái tool những cái công cụ tiện ích uh, khá là hữu dụng trong việc là uh, sử dụng uh, hữu dụng trong trong ờ, trong trong việc là tất cả mọi người ai cũng dùng thường xuyên ha uh, rồi cái nhóm thứ hai là cái nhóm cùng uh, rất là hữu dụng là app xem video app nghe audio app nghe music app nghe radio và edit style edit video và những cái đạo cụ chơi nhạc ha à, và à, cái nhóm thứ ba là nhóm nghệ thuật thiết kế những painting những app painting photo editor những drawing những sketch và step art thì cái này là nó phục vụ cho cái à, hình ảnh và art cái vẽ rồi vân vân À, cái nhóm thứ tư cái nhóm là à, xây dựng à, phát triển game trên 2D và 3D thì à, trên những cái loại game này chúng ta thường thường là chúng ta sử dụng public những cái game free để ăn tiền quảng cáo cũng rất là thu hút rất là nhiều người download về à, chơi uh, game uh, câu đố game racing đua xe game education game giáo dục game adventure uh, casino và action sports vân vân rất là nhiều nhưng trong đó ờ, thường thường là mình tập trung vào cái công cụ tool tiện ích à, giúp cho chúng ta có thể phát triển được nhiều à, hữu ích hữu dụng free cho tất cả những người dùng à, đặc biệt là trên nền tảng Android Ok À, trong phần 2 thì à, mình sẽ phân tích cái ứng dụng nào có cái giá thâu quảng cáo của Google à, cao thì à, chúng ta sẽ suy ra cái ECPM uh, kiếm tiền trên S1 cao và chúng ta có cơ hội thu nhập mà cao hơn uhm, thì để làm được cái phân tích ứng dụng hoặc là phân tích những cái keyword nào thì chúng ta sử dụng cái Google AdWords à, hay còn gọi là Google Keyword Planner để chúng ta phân tích được à, những cái keyword, những cái niche, những cái đề tài à, có cái giá thầu cao và chúng ta có thể là à, sử dụng cái chúng ta sẽ theo cái cái niche đó theo cái đề tài đó để mà phát triển ứng dụng ha. rồi khi các bạn à, mở một cái cái Google cái, cái export google.com này ra thì chúng ta vào trong phần um, công cụ ha và chúng ta chọn cái phần đó là công cụ lập kế hoạch từ khóa um, trong phần công cụ lập kế hoạch từ khóa này thì hiển thị lên thì chúng ta sẽ chọn là tìm từ khóa và mình sẽ nhập vào đây một cái từ khóa nào đó ví dụ như mình muốn tìm hiểu về cái uh, file manager này có thử uh, xem thử là cái à, cái, cái giá bid quảng cáo có nhiều hay không ok và mình cũng tìm hiểu thêm cái số lượng search nó có cao hay không ok ví dụ như là file manager và cái um, số uh, lần tìm kiếm hàng tháng là một uh, triệu 2020 rất là cao ha à, với cái chỉ số cũng khá là cao ok rồi và chỉ số tìm rất là đều ha à, đối đối với các bạn nào mà à, đầu tư và chọn cái nick này cũng khá là ok um, ví dụ như mình chọn cái phần là antivirus ha, copy um, xóa cái cái keyword này đây mình dạng keyword này và mình sẽ search tìm kết quả antivirus thì à, độ vào antivirus cũng khá là cao thì trong phần này số lần tìm kiếm thì uh, cao nhất là 823.000 rất là cao và cái chỉ số là um, CPM à, cái chỉ số giá thầu khá là cao ha à, tất cả những cái phần tiện ích này thì um, về cái à, cái cái, um, cái value cái à, cái giá trị search thông số search rất là cao và giá trị giá thầu cũng rất là cao ok ví dụ như là cái phần cooler ok cooler cũng khá là cao đấy à, cooler thì dạ thầu nó thấp một tí ha ok và về cái phần cooler thì ờ, có cái hướng phát triển Ờ, cái, cái hướng phát triển năm 2017 thì nó rất ít nhưng mà có hướng phát triển vào uh, vào năm 2018 đây là cái trend à, có thể đây là cái trend để cho các bạn à, có cái hướng đầu tư à, tốt hơn à, và cái à, cái kịp Cooler đối với um, ứng dụng này năm 2008 phát triển rất khá là khá, khá, khá là cao bởi cái à, cái cái sơ đồ cái chart ở trên này thì các bạn phải thấy hết ok cái này rất là tiềm năng rồi ừ. xong à, đây là cái phần mà chúng ta tìm hiểu về cái phân tích cái ứng dụng và cái giá thầu và chúng ta suy ra cái ECPM cao hay không để mà chúng ta đầu tư trong việc là kiếm tìm trên Google AdMod à, tiếp theo đó là à, nghiên cứu trend và top app ở trên Play Store à, chúng ta sẽ nghiên cứu về phần à, trend và những cái top app ở trên Play Store thì chúng ta sẽ đi vào cái phần nghiên cứu uh, gồm có hai cái công cụ này để chúng ta tìm hiểu và à, theo dõi những cái app nào bây giờ nó có cái hướng phát triển ha. À, trước hết chúng ta sẽ vào trong phần app mà trong cái link app này ok trong cái phiên link app này thì các bạn khi mở ra thì ờ, các bạn login vào một cái um, tài khoản free ha, login for free các bạn đăng ký login for free và ờ, có cái giao diện cái dashboard ở trong cái phần uh, app Ines thì trong phần cái app này trong cái phần uh, tool này các bạn nhấp chọn phần uh, top app thì nó hiển thị ở trên này các bạn chọn tab top app và các bạn muốn um, uh, điều tra search trên kỳ uh, Google Play Store thì các bạn nhấp chọn Play Store ha Ok nó hiện thì ra một cái danh sách à, một cái top app trên uh, Play Google Play và các bạn chọn là on thì trong phần này có cái cột này là free cột là payment uh, free với những cái app free với giá trị free ở top cao nhất top uh, những cái app payment với cái top cao nhất ok bây giờ mình sẽ tìm hiểu về những cái app về ờ, top cao và thuộc về cái loại free thì gồm có những app gì những app social như ờ, Hello Star uh, TikTok ha những app này uh, bây giờ cái chiến lược phát triển rất là mạnh ha đấy ok là những app mà message và những app mà uh, social khá là khá là nhiều ha ok rồi đến cái phần um, thứ hai là, là app FreeGhost thì trong phần uh, cái tool này giúp cho chúng ta tìm và kiểm nghiệm lại cái pop app nào đúng hay không cái tool thứ hai ha ok hoặc là top thì khi mà các bạn à, đăng ký một cái tài khoản free vào trong cái um, cái tool này thì nó à, hiện thị lên là top uh, top app các bạn nhấp vào phần top app ha rồi trong phần này thì chúng ta sẽ chọn phần là trên uh, top app trên Google Play uh, các bạn uh, trên store chọn store vào cái menu store nó hiển thị lên thì có rất là nhiều cái um, store thì nó hiển thị trên cái store này thì à, có store iOS App Store uh, Google Play Amazon App Store uh, Windows Store uh, Mac App Store vân vân thì uh, mình sẽ chọn Google Play nó hiện thị lên một cái top uh, mình chọn là free ha ok đúng đúng như là những cái um, cái cái top app ở bên này ha uh, Hello Star TikTok ở đây là đứng từ vị từ uh, 5 ở đây uh, tiktok đơn vị từ năm rất là chính xác nè tracking rất chính xác và những cái loại game này ok rồi à, đây là hai cái phần để chúng ta hai cái ờ, hai cái tool để chúng ta tìm hiểu là hiện tại những cái cái trend là những cái gì ở trên những cái store của app à, rồi qua cái phần um, à, chúng ta sẽ phân tích đó là qua quá trình uh, tìm hiểu như vậy thì chúng ta sẽ phân tích ra uh, theo trend thứ hai là ứng dụng lâu dài theo trend là những cái uh, những cái app mà đang nổi và cái xu hướng đang phát triển hiện tại thì chúng ta sẽ theo trend thì cái thời gian của hàng chúng ta sẽ À, build up còn lại rất là khó nhưng mà chúng ta có thể làm với một cái à, hướng nào đó cho nhanh à, thứ hai đó là dễ lên top à, nhanh nhưng mà không lâu dài à, theo trend thì có thể là khi hết trend thì như vậy nó đau xuống nó nó, nó đau xuống thì lượng người cài đặt nó ít hơn và chi phí đầu tư thì marketing là không nhiều ha thì bởi vì mình dựa trên cái thế mạnh về trend thì ờ, về kỳ hướng marketing thì cũng không nhiều lắm khi mà chúng ta đã publish lên được à, trên store trên play store trên app store thì ờ, nó theo cái cái cái cái, cái chiều gió theo cái chiều trend thì nó sẽ lên và thứ tư là có thể kiếm được nhiều tiền và nhanh lên ok à, còn phần ứng dụng lâu dài ứng dụng lâu dài là những ứng dụng mang tính ứng dụng tiện ích à, cho cái list à, niche của mình khi này đó thì um, dùng tiền uh, lâu dài này thì chúng ta sẽ đầu tư thời gian lâu dài hơn uh, có lên top hơn uh, không lên top liền mà chúng ta cần phải uh, đầu tư vào chi phí marketing chạy ads cuộc uh, chạy uh, chạy quảng cáo uh, đầu tư lâu dài để mới lên được nhưng mà khi mà ứng dụng của mình đã lên rồi thì nó lâu dài hơn nó ổn định hơn đấy đây là hai cái cái, cái hai cái chiều hướng hai cái chiến lược để chúng ta phát triển phát triển theo trend hay là phát triển theo cái chiến lược lâu dài à, tùy theo cái cái mức chi phí tùy theo cái à, định hướng của các bạn ha ok và cái đầu tư phát triển ứng dụng vậy à, chúng ta đầu tư những cái gì thì à, chúng ta cần phải đầu tư thứ nhất đó là một cái tài khoản đáp cái khoảng 25 đô thôi các bạn ạ à, thứ hai là cái chi phí phát triển ứng dụng nó bao gồm là các bạn có thể là từ bỏ công ra cốt hoặc là từ thuê cốt uh, từ thuê nhân sự để mà build app lên và thứ ba là chúng ta cũng cần phải dựa trên cái tận dụng cái open source code free uh, để uh, làm app thì uh, các bạn follow uh, theo mình và mình sẽ uh, đối với những bài nào mà đăng ký khóa học thì mình sẽ uh, share cho các bạn một cái thư viện uh, app Ờ, tới việc ờ, open source free thì các bạn có thể dựa trên cái nền tảng đó đi lên à, thứ tư đó là cái chi phí quảng cáo của Google AdWords à, để mà tăng cái lượng install lên ha và cái khá quan trọng hơn nữa đó là cái thủ thuật các bạn sử dụng những cái tool những cái Trendify để mà à, các bạn review những cái tool các bạn review à, app trên những cái à, trên những cái cái, cái tài khoản Gmail thật để mà tăng cái từ hàng của app mình lên top cũng là khá quan trọng ha thì um, đây là một cái video mình chia sẻ rất là chân thực về tất cả những cái cái cái, cái kinh nghiệm của mình trong quá trình uh, làm đầu tư uh, uh, kiếm tiền ở Google ads uh, xin cảm ơn các bạn theo dõi trong video này